trên đây mình đây là hộp Lego Lego này là Lego nhỏ chỉ có 612 mình ghép thôi Ý, nhìn có vẻ đơn giản đấy đây này đầu tiên bắt đầu mình chơi logo à chơi Lego đầu tiên mình chơi luôn đấy không biết là có khó không thôi bây giờ chúng ta bắt đầu vào à, ờ, đáp bác thử xem sao nhé đây, mình để sang một bên trước mắt mình sẽ để sang một bên đọc qua hướng dẫn này xem sao nhá mọi người đọc qua xem nào à, bắt đầu nhá mình nghe người ta nói là nắp logo nhiều sẽ bị đau đầu ngón tay ấy nè thôi mình cứ thử mình cứ đeo găng tay vào đấy mình đeo găng tay vào cho nó đỡ đau em không thể lắp gió lắp ráp cho đỡ đầu tại vì cái cái nego này mình thấy nó tương đối là các nó khá là nhiều cái hình nhỏ toàn là hình nhỏ thôi toàn là hình nhỏ cái cái, cái, cái nhỏ nó không đến một cm cơ khả năng cao là mình bắt tay vào làm luôn nha mọi người nha mọi người cùng xem nhé cùng bắt đầu xem nhé vì bởi vì là lần đầu mình lắp logo ấy hay à, lắp nego ấy nên là mình hơi hơi bối rối mình còn chưa biết chưa định hình ra cái nào là cái nào cơ mọi người ạ chưa định hình ra luôn đấy mình phải lọc mình nhặt nhặt nhặt các thứ các thứ xong rồi mình bắt đầu mình nhìn sang bên kia này hơi rối mắt đấy, lần đầu trên nego là như vậy đấy mọi người ạ What the hell? cứ đua đòi đủ đẳng cơ nhưng mà thực sự luôn mình nhìn các mình nhìn mọi người ấy, nhìn người ta ấy à, có những cái uh, à, bộ sưu tập Lego ấy một bộ sưu tập Lego nào thì à, gấu các thứ này tranh ảnh à, siêu nhân siêu mình rất là thích đấy nên là mình cũng thử thử xem sao thử à, nếu như mà ừ, nó không khó như mình nghĩ thì mình sẽ làm một mình sẽ sẽ làm một cái bộ sưu tập ừ. mời ủng hộ mình nhé cái khúc này là mình để lên cái bàn này mình để lên cái bàn nên là nó hơi bị rung ấy đấy, rất là khó lúc mình, mình, mình nhấn xuống nó bị rung bàn ấy nhà là máy quay cũng bị rung luôn Đấy. và khúc sau thì nữa mình đi mình đổi bàn mình đổi bàn mình để sang một chỗ khác là chắc chắn hơn mình lắp mình tự tin hơn đấy này cái khúc này là mình bắt đầu mình ghép xong cái mảnh ghép đầu tiên rồi này mình ghép xong cái mảnh ghép ở dưới chân nó rồi nhá mọi người nhá đấy cũng mất tương đối nào vậy lần đầu mình ghép như này mình ghép xong cái mảnh ở chân thì cũng thành rơi vào đâu đó khoảng độ gần gần 10 phút nha mọi người rất là dối mọi người cái khúc này này cái khúc này là mình sợ nó cao nó bị rung ấy nên là mình cầm bên tay mình ghép chứ thực sự cầm bên tay ghép rất là khó nếu như để xuống bàn để xuống bàn nhá mình ghép và ấn vào phát là nó vào luôn đấy mọi người để bên tay này mình ấn mình phải căn nữa thứ nó kiểu không có một cái điểm phận để bằng để điểm bằng để mình ấn vào mọi người đấy thành ra rất là khó mọi người thấy không mọi người thấy mọi ấn xuống bàn là cao nó bị rung không đấy cửa nha mọi người ạ mình mới lắp ấy nên là mình chỉ mình chỉ nghĩ là sang trang sang tập hai sang tà hai này sang bước hai này thì mình chỉ lắp ba cái bên trên thôi chứ mình không lắp cái trên cái trục màu xanh kia đấy một người ạ mọi người ạ đấy may may một lúc thế nào mình đi ra ngoài xong rồi mình vào nhìn may may một lúc mình nhìn lại tiếng này thấy ra là cái mảnh cái mảnh dưới cùng này này bên trên là cái mảnh có màu này màu xám màu trắng ở trên này chung tay để là nó phải lắp nha mọi người đấy thành ra <laughs> mình bảo ô lắp vào thế quái nào lúc ráp ba cái mảnh vào lại thấy thiếu hoặc sao cái tay của con chuột này nó lại tận mãi lại sát cái chân là như thế nào nhỉ thay tay thế mọi người ạ nhưng mà thực sự mọi người ơi thực sự nuôi ấy ghép rất là mỏi luôn mọi người ạ thực sự đến tầm này ngồi một lúc lâu rất là mỏi lưng ngồi là phải tập trung vào ghép ghép ghép nhìn cái cạnh của cái lego này nó rất là bé để mình đưa vào ấy mọi người nó rất là bé luôn đấy mình ghép được một nửa rồi mọi người ghép được một nửa rồi đấy rất là cố gắng rất là cố gắng luôn đấy mình ghép được tầm đấy mọi người lúc ấy phải ngồi đấy khoảng độ 30 phút rồi ấy tập trong 30 phút rồi rất là mà rất là mỏi mắt luôn mọi người nhưng mà không sao ấy này, lại đến khúc này mọi người ạ cái khúc này nhá tôi không hiểu tại sao khi mà tôi ghép cái mũi vào tôi ghép cái mũi cái mũi màu đỏ này cái mũi màu đỏ này mọi người ạ ghép cái mũi vào mình thấy cái, cái đường thẳng nó không được thẳng nó cứ cong cong cong cong ngồi đây mai một lúc không hiểu tại sao mà lại như vậy đến lúc ráp vào bên trên bên trên cái mảnh kia cũng không thể nó nó không vừa mãi về sau mới nhìn ra đấy mãi về sau mới nhìn ra là cái rãnh của nó mình lắp quá bị một bị quá mất một rãnh mọi người ạ quá một rãnh đấy nhá mình ghép vào này tôi ghép vào này không thể nào vừa nổi mà cũng nay mai một lúc không hiểu tại sao mà nó lại như thế xong bắt đầu một lúc sau mới vỡ ra thấy không? Đấy, lúc này tôi mới vỡ ra này Lúc này mới vỡ ra là nó bị thừa một cái rãnh tôi lắp Tôi lắp tôi lắp um, ừ, chain một cái rãnh thì ra nó bị như thế mọi người Đấy, bây giờ tôi tháo ra lắp vào, lắp vào ngon đơn luôn Đấy Đến khúc này, đến cái khúc này tôi thấy thiếu Tôi thấy thiếu cái tay Bắt đầu tôi thấy thiếu cái tay, không phải là cái tay của nó đâu tôi bắt đầu ghép tôi bắt đầu ghép lên cái phần trên đầu của nó rồi mọi người ạ lúc này ghép rất là rất là nhanh luôn ấy, lúc này vào tay rồi tôi cảm thấy tôi vào tay tôi ghép rất là nhanh à, xong rồi đó tôi mới tôi mới uh, ghép được một lúc rồi tôi mới vỡ ra một điều là khi mà ghép logo ấy mình, ghép ghép theo kiểu vòng xoay mình sẽ ghép xoay vòng phần vòng tròn vòng tròn từ bên phải sang bên trái đến đến cái điểm kết thúc ấy tôi thấy ở trên trên mạng người ta có cái búa ấy để người ta ghép người ta gõ gõ vào ấy chứ tôi không có mua bộ mô hình nhỏ tôi không có búa đấy thành ra khi mà khi mà ghép vào thì cứ bấm bấm bấm bấm bấm gì gì gì gì này nó bị trượt lên trượt xuống rất là khó chịu mọi người sau một tiếng 30 phút của tôi ngồi cả buổi trưa hay mọi người ạ rất là mỏi rất là đau lưng mọi người nhưng mà khi hoàn thiện ấy cảm giác rất là rất là vui mọi người ạ ok xin chào mọi người nha hẹn mọi người hẹn gặp mọi người ở video lần sau nhé mọi người